Và chúng ta có cái dạng toán số 1 đó là tìm x dựa vào định nghĩa. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên. Các em quan sát đề bài câu số 1. Nếu loga cơ số x của 243 mà bằng bằng 5 thì x sẽ bằng Chúng ta có 4 đáp án, đáp án A là x bằng 2, đáp án B là x bằng 3 đan C là x bằng 4 và cuối cùng đan D là x bằng x bằng 5. Được chưa? Thì đối với câu số 1 này chúng ta có cách làm đó là dựa vào định nghĩa chúng ta tính thì nó cũng sẽ ra hoặc là sử dụng máy tính để chúng ta thay số thay đáp án vào cái loga kia thì nó cũng sẽ ra. Được chưa? ken nhớ trong máy tính của chúng ta FX Casio 570 đều có loga nhá. Có loga thập phân này, loga cơ số bình thường này và logarit tự nhiên này. Được chưa? Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng máy tính. Tuy nhiên, ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em theo cái phương pháp tự luận. Sử dụng định nghĩa để chúng ta đi tìm x mục tiêu của thầy là giúp các em tư duy cũng như là làm quen với cái số loga này hiểu chưa vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết câu số 1 Đầu tiên, theo định nghĩa là A nó phải là dương và khác một, đúng không? Vậy chúng ta phải có điều kiện. Điều kiện A của chúng ta ở đây là x. Hiểu chưa? B là 243. Đấy. Vậy thì chúng ta có điều kiện là không nhỏ hơn x và khang 1. Đúng chưa? Đúng theo định nghĩa là chúng ta phải điều kiện như vậy. Khi đó ta có loga cơ số x của 243 bằng 5. Điều này tương đương với điều này tương đương với 243 sẽ bằng là theo định nghĩa thì bằng a mũ alpha này, loga cơ số a của b bằng alpha